trong hai sẽ thấy tôi nhắm mắt một giây mất nhau đau đớn một đời phía sau điều gì làm đôi ta chẳng muốn bền lâu là ân sai khi không biết em xưa này nghĩ gì để chờ ân bao lâu thật vô lý vẫn dần quen người thứ ba trước khi xa trái tim này vẫn yêu người muốn đời rồi người đã sad night. gian này những yêu thương luôn có thời hạn người thân lòng nhất sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư từng ngày lo lắng người ấy đối với em thế nào giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa nhưng